Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lũng Lâm Nguyên Thì à, sau gần 7 tháng vừa qua thì tôi phải học tập Cho nên tôi không quay được những video tin về tính tin bóng đá Thậm chí không có một video giải trí nào cả Thì hôm nay tôi sẽ đánh cho các bạn một bản piano có tên là Jingle Bells của bản nhạc Giáng sinh của nhạc sĩ James Love Purple và Moderato bản nhạc này thì đánh theo giai nhịp giai điệu 44 bản nhạc xin được phép bắt đầu bản nhạc xin được phép kết thúc tại đây tạm biệt các bạn và mong các bạn ủng hộ tôi xin chào và tạm biệt